anh em chỉ chơi được bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được những cái giải lớn những giải giải lớn thôi nha anh em anh em không có thể chơi được những cái giải nhỏ giống như vậy thì những cái giải nhỏ giống như vậy thì có nhiều trang nó lại còn không có cho anh em chơi nữa thì cái đó anh em mới nên đăng ký một cái trang nào mà có rất là nhiều kèo để anh em để chơi được những mã kèo này anh em mới có thể gỡ lại được những cái nợ nần trong cái mùa World Cup mà anh em đã gây ra nha thì hiện tại trong cái mùa World Cup này rất nhiều anh em đã nợ nần rồi thì anh em nào mà muốn á, vào nhóm của mình để nhận được những mã kèo này để anh em có một cái ờ, lợi thế có cái cái kèo ăn để anh em có thể ờ, về bờ đúng cách thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa mà để hướng dẫn mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm chơi để anh em có thể nhận được những cái mã kèo này để anh em có cái tỷ lệ thắng cao hơn nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giải hạng nhất Anh đó là Watford gặp uh, ờ, Hull City thì ờ, hiện tại trên bảng xếp hạng diễn ra hai này gặp nhau diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 11 tháng 12 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của hạng nhất Anh thì anh em cũng thấy rồi Watford đang đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 21 vòng đấu thì uh, trên đó Brighton nha anh em Brighton đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng mà đang đấu với uh, Black thì anh em thấy hai này đang có 36 điểm 36 điểm nếu mà cái trận này Watford có thể thắng được Hull City thì Watford sẽ có 36 điểm và điểm dương cao hơn cái thằng Blackstone này là Watford sẽ lên đứng được vị trí thứ ba và đang dí theo cái vị trí người nhì bảng nha anh em thì để dòng sau có thể Watford lên được à, ngoại hạng nha anh em để à, lên được đá giải ngoại hạng thì anh em cũng thấy thằng Hull City này đang đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 21 vòng đấu. Còn cái phong độ của hai thằng trong những trận đấu gần nhất thì anh em thấy cái phong độ bên phía um, Watford, Watford nha anh em. Watford thì năm trận gần nhất Watford đã thắng 3 và để thua 1 và hòa 1. Còn bên phía thằng Hull City thì anh em thấy 5 trận gần nhất nó chỉ thắng được một trận và thua một trận và để hòa tới 3 trận thì cái phong độ của cái thằng Húc City này đang là rất là chệt chọt nha anh em, rất là chệt chọt. Thì à, cái trận này còn trong lịch sử đối đầu á thì cái trận đối đầu gần nhất là 2017 thì anh em thấy thằng Húc City nó bị thẻ đỏ nhưng mà nó vẫn vẫn thắng được thằng Watford với cái tỷ số là 2-0. Còn trước đó thì những bàn thắng luôn nghiêng về Watford nha anh em, luôn nghiêng về Watford. Thì cái trận này anh vô mình xem cho tất cả anh em xem cái lịch sử của trận đấu này luôn thì cái trận đấu này thẻ đỏ là cái từ phút 25 đã có thẻ đỏ rồi anh em bà không hiểu Watford đã với đội hình dự bị hay sao ta đã ít người hơn mà ta vẫn đem về bàn thắng còn góc góc thì hiện tại là bên phía Watford nó tấn công nhiều hơn và cái tấn công phiên về cái cánh nhiều hơn thì góc rất là nhiều nha anh em đây anh em cũng thấy rồi góp tới 11 à, quả và góc nghiêng về Watford nhiều thì trận này anh em cứ đá nằm tại góc và nằm Watford chóc góc cho mình thẻ thì anh em cũng thấy thẻ rồi anh em cũng thấy uh, có một thẻ đỏ một thẻ đỏ là bằng 3 thẻ vàng nha anh em với thêm 4 thẻ vàng nữa là 7 thẻ thì anh em cũng có thể vào mã tài tài thẻ được nha còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì anh em cũng thấy hiện tại Watford đang chấp với 0,75 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái đội chủ nhà là Watford nha anh em nằm đội chủ nhà là Watford chấp 0775 thì anh em nằm cái cửa này anh em có thể chắc ăn cái phần thắng của anh em hơn thì đó còn tài xỉu anh em có thể xem đội hình như thế nào và anh em xem nó đá như thế nào anh em mới vào cái kèo nóng thì nó chắc ăn hơn nha chứ anh em không thể có nên vào cái mã tài hoặc là mã xỉu sớm thì những anh em nào mà đang xem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 thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận Watford và Hull City thì anh em nào mà xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt thích để à, mình ra video sau anh em có thể nhận được video sớm nhất thì hẹn là gặp lại anh em ở những video sau